say anh chiếc hôn bối rối chợt làm nên câu ca chợt gọi một xuân qua đường dài tay trong tay anh nghe một xuân nỗi đắm say và rồi em nơi thật xa anh mang tình yêu không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 vô số tình biết đâu xa xôi chẳng thêm cho anh lẻ loi một bóng hình hãy tin rằng trái tim này có riêng hình bóng em dù cho qua anh chợt mang nắng tay, chợt làm nên ngơ đắm say em chợt một bối rối chợt làm nên câu ca chợt làm một xuân qua đừng rời tay trong tay anh em một xuân nỗi đắm say và rồi em lại thật sai mang tình yêu không phôi pha mỉm cười khi vẫn nhớ em nhớ môi em thật nhiều muốn theo mây và gió nơi phương trời đó anh đợi ai nếu mây kia mà người yêu anh đi về nơi nào xa vời nếu xa xôi để dành riêng hai ta về hai phương trời có hay chăng không người yêu anh mong rằng tim mình không rời để ngày đêm anh vẫn anh lẻ loi một bóng hình hãy nghĩ rằng trái tim này có riêng hình bóng em